đây trang bị đây ok không quân huy anh em chờ một chút xíu nha anh em bây giờ anh em thực hiện một thao tác cuối cho mình đó chính là tắt wifi đi và bật lại ok tắt wifi bật lại này. ok bây giờ anh em chỉ cần là ngồi chờ thôi đây ngồi chờ đây ngồi chờ đây anh em nha đây, anh em sẽ đấy anh em thấy chưa ngay lập tức ngay lập tức 5.000 quân huy nó đã hiện trong tài khoản của anh em rồi và anh em có thể mua bất kỳ trang phục nào bất kỳ vị tướng nào mà anh em thích rồi nha anh em nhé đấy Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình Thì mình là Venom Gaming đây Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, cách để có thể hack được à, quân huy của Liên Quân Mobile Hoặc là hack được quân huy của gà rán cũng như nhau anh em ạ Đấy, thì để mà anh em có thể hack được Thì ở video trước mình có hướng dẫn cho anh em cách để hack quân huy của Lego Mobile bằng cách thủ công. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách auto quân huy Lego Mobile 2020 mùa mới nhất nha anh em nhé. Thì à, để mà anh em biết được cách như thế nào, đấy, có ảnh hưởng đến nick không hay là cái hack nó là làm sao thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em nha. Ok, thì trước khi mình giới thiệu thì anh em phải bỏ ra 3 giây để nhấn đăng ký kênh. Đấy và like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Anh em nào chia sẻ nhiều nhất thì mình sẽ ebook riêng và tặng uh, riêng cho anh em ấy một cái cốt uh, trang phục và cái cốt quân huy nha anh em ok còn bây giờ thì là câu vào vấn đề chính thôi nào I'm feeling really sick. I'm hearing a voice. Eddie. Bring me back my creature. Why would we do that? We can do whatever we want. You should be extremely afraid. ok thì để mà anh em có thể auto con huy thì anh em phải tải về cho mình một con app đấy con app này có tên là Venom Hack đây con app này ở video trước mình cũng đã giới thiệu luôn cho anh em rồi thì video này mình sẽ nói sơ về con app này thôi bây giờ anh em tải về xong rồi anh em à, bấm vào mở ra cho mình với giao diện là tiếng Việt thì anh em rất là dễ làm quen ok thì bây giờ anh em nhập cái tên và anh em vào đây ok nhá <clears throat> ok mình sẽ nhận nhập một cái tên tên ạc liên quân của mình nha đây đây là cái tên nàng liên quân của mình và ở video trước mình đã hướng dẫn cho anh em hack thủ công đấy thì anh em đánh ờ, dấu tích vào phần hack thủ công còn ở video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể auto quân huy thì anh em ấn vào chỗ auto quân huy và tắt cái hack thủ công này đi ok chưa và đây là số lượng đây ở đây số lượng ví dụ như là anh em mà ờ, hack bao nhiêu thì anh em nhập vào nha anh em ở đây mình sẽ hack uh, theo anh em thì hack được bao nhiêu rồi ta theo anh em thì hack hack bao nhiêu Thế anh em thì hack bao nhiêu ta? Ok thì bây giờ mình sẽ hack uh, hack bao nhiêu nhỉ? 10 nghìn đi. Ok mình sẽ hack mười nghìn quân Huy đi. Ok, bây giờ mình sẽ ấn bắt đầu hack. Đấy. Bấm này. Đấy anh em thấy chưa? Rất là nhanh như thường lệ thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo là bạn đã hack thành công rồi. Hack thành công rồi nha. Đấy. Thì ngay sau khi hack thành công thì anh em hãy bấm ra ngoài màn hình chính cho mình ok ra ngoài màn chính nhá rồi ok bây giờ mình sẽ vào liên quân quay để xem nó auto quân huy nó như thế nào nha anh em let's go vào rồi. đây thì mình sẽ vào liên quân luôn ngay bây giờ đây anh em đấy thấy chưa mình sẽ vào liên quân ngay lập tức luôn này đấy mình sẽ xem xem cái à, à auto quân huy này coi nó có thành công không nha ok anh em chờ chút xíu thì đây là con nào, của mình anh em hãy từ từ xem kết quả nha anh em đây chưa có động tính gì chưa có một động tĩnh gì luôn anh em ạ anh em tắt wifi đi bật lại cho mình anh em nhá ok bây giờ mình sẽ tắt wifi và bật lại bật lại nha anh em đấy anh em nhìn thấy phía góc phải màn hình này nó đang xoay này có nghĩa nó đang loát đây anh em ạ xem điều gì xảy ra sau khi mà nó loát xong nha anh em xem nó có auto được 10.000 con huy cho mình không ừ. hơi lâu anh em tại vì mạng chưa lên này phải đợi anh em phải đợi mạng nó hiện lên này nha đấy mạng hiện lên rồi ok anh em chờ chút xíu đấy anh em đấy anh em thấy chưa đấy bắt đầu con huy nó chạy rồi đấy anh em ạ đấy anh em thấy con huy nó chạy chưa đấy thì uh, anh em nhìn thấy cái con huy nó chạy rồi nha đấy chứng tỏ là cái app này nó hack thành công nha anh em nha đấy thì uh, video của mình hướng dẫn cho anh em ở clip trước thì mình đã hướng dẫn hack chủ công đấy clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em auto quân huy và hai clip đều thành công nha anh em đấy anh em đừng chần chừ gì nữa nhanh tay nhanh tay ấn like và đăng ký kênh đồng thời chia sẻ cho bạn bè cùng xem để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của mình thì anh em phải bấm đăng ký và bật chuông nha đấy còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại chúc anh em thành công nha bye bye